Xin chào tất cả anh em nhé thì ờ, cái video này thì ờ, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em làm sao mà anh em có thể nghe được hột tài xỉu và cái bước đầu tiên anh em nghe được hột tài xỉu đó chính là anh em nghe cái gì và nghe cái nào đầu tiên đấy thì ờ, đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu chậm anh em nhé thì để tôi lấy đại ba hột lấy đại ba hột đấy, lấy lại ba hột đó. thì uh, thử luôn cái nam châm cho anh em cho em uh, cho thoải mái luôn đó thì uh, dọi thêm qua cả đèn pin cho anh em nữa đây đèn lát anh em thấy không à, bộ hột thì rất là trong rồi soi luôn cả ba hột đi Đấy, anh em thấy không quá trong luôn rồi ok đó thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách anh em có thể nghe được hột tài xỉu nhá Đấy. thì uh, nghe hột tài xỉu là anh em bắt đầu từ đâu bắt đầu như thế nào để anh em có thể nghe được đấy thì à, cái bước đầu tiên anh em nghe được vào tài xỉu đó chính là anh em có thể phân biệt được mặt nhất và mặt lục của nó nhé phân biệt được mặt nhất và lục rồi thì anh em sẽ dần dần anh em sẽ học anh em sẽ tự học và anh em nâng cao cái cách nghe của anh em lên Đấy, đây là cái cách chơi tài xỉu mà nó rất là hiệu quả cho anh em và nó cực kỳ an toàn cho anh em đấy. Thì đi, đi đến sân chơi cờ bạc thì anh em chẳng cần phải cầm cái gì cả đấy. anh em chỉ có đi người không và cầm tiền thế thôi đó thì uh, ngày nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em những anh em nào chưa biết thì anh em xem video này đấy, anh em xem hết cái video này thì em anh em có thể là học được ở ngay tại video hoặc là anh, anh em có thể là tư vấn gọi điện gọi điện tôi, tôi tư vấn cho anh em hoặc là lên cơ sở tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà đơn giản nhất để anh em có thể nghe được hột tài xỉu nhé đấy thì à, đây nhưng anh em nào vẫn chưa biết nghe hột tài xỉu thì anh em theo dõi cùng với tôi đấy, đây chính là cái à, hột chợ đấy, thì anh em nghe như thế nào phân biệt mặt nhất như thế nào mặt lục như thế nào đấy thì như những à, những những cái video mà tôi đã làm rồi thì phân biệt mặt nhất của nó nó sẽ có độ chuông đấy, độ chuông và cái tiếng của nó rất là thanh anh em nhé rất là thanh đấy. khi mà anh em biết anh em phân biệt được cái mặt thanh là mặt nhất này nó rơi xuống thì anh em sẽ thấy được thì anh em sẽ đoán được là mặt có mặt tài Đấy, có mặt tài nhé còn khi nào mà có mặt lục khi anh em cảm nhận có mặt lục mặt lục của nó thì là nó anh em phải nghe thật là kỹ thì anh em mới biết được Đấy, anh em mới có thể đoán được tài xỉu thì cái mặt nhất của nó thì nó có cái độ thanh độ chuông thì cái mặt lục của nó mặt lục của nó thì nó có cái độ rè độ lết ở đằng sau nhé độ rè độ lết thì rè lết như thế nào thì anh em phải cái đấy thì anh em phải tự anh em vận dụng cái đầu của anh em để anh em có thể là nghe thật là kỹ đấy, nghe thật là kỹ để anh em có thể phân biệt được nhé đấy thì tôi sẽ thử cho anh em rơi cái mặt nhất này xuống nhé như nào mặt nhất mặt lục này đó anh em nào mà nghe được rồi thì là nó rất là rõ cái độ rè của nó đấy, cái độ rè của nó còn cái còn anh em nào mà chưa biết ấy, thì anh em ờ, có thể tua đi tua lại nhé đó đấy là cái cách mà anh em có thể là nghe được hồ tài xỉu mà anh em đến sân chơi anh em không cần phải cầm những cái đồ chơi gì cả đấy thì đây bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em test cho anh em vài chén để cho anh em thấy được cái cách của tôi cái cách uh, nghe hột tài xỉu này nó có hiệu quả cho anh em hay không nhé Đấy, thì ở đây tôi lắc cho anh em bỏ đi tiếng đấy bỏ nha anh em nhé bỏ này đấy. như chén này thì cái đường này đường tài của nó khá là cao mở cho anh em nhé đây được tài tiếp tục cho anh em này đấy như cái chén này cũng là đường dài, đường dài cũng khá là cao mở nhé đấy thì cái chén này thì uh, nói chung là nó phải có chén phải chứ không phải là không có chén phải phải có chén phải đấy, đây là cái chén phải thì tôi có thể tôi nghe được cái cái, cái ờ, độ thanh của nó đấy độ chuông của nó ấy, thì có mặt lục đấy, nhưng mà hai cái chạy hai cái hột sau thì có thể là rơi trước hoặc là có thể rơi cùng một lúc tôi không thể nào mà nghe được hai cái hột đó thì tôi đã nghe được chỉ có nghe được cái mặt lục thôi đấy thì anh em nào có thể là anh em nào nghe hơn thì anh em sẽ ờ, comment ở dưới và có thể là chỉ dạy nhận lại comment của anh em nhé tiếp tục này đấy như cái chén này thì ờ, tôi nghĩ cái đường này nó đường ờ, khoảng tầm uh, 11 12 điểm thôi vì tôi nghe có cả mặt bốn mặt mặt ba mặt bốn nên là không uh, chắc chén này cho lắm tôi bỏ chén này đó 12 điểm Đấy, tại vì là có tôi nghe được có cả mặt ba mặt bốn nhưng mà ba bốn nó là ở khoảng giữa nên là không nghe được đấy như cái chén này nó có độ rè này có một chút rè thôi đấy thì cái này tôi chỉ đoán là nhị xỉu đó nhị xỉu đấy như chén này chắc chắn rồi thì à, đảm bảo với anh em luôn 80 phần trăm nó lên tài nhá 80 phần trăm là tài mở cho anh em đó hai ba bốn đấy thì đây chính là cái cách mà anh em có thể nghe hột tài xỉu đấy thì anh em nào muốn học cách nghe hột tài xỉu liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em có thể là